thánh thơ từ thiên đình bài số một trăm nghìn tư đại loạn tới rồi siêu trì sáng lúc 3 giờ 16 phút ngày 5 tháng 11 năm 2022 thánh thơ từ cõi thiên đình đã đang kêu gọi suốt nhiều năm qua rồi cũng đến lúc ngừng tay bởi lời kêu gọi con nào có nghe hồi kết thúc sẽ đến ngày mong con thấu hiểu mà nhắn quay đầu đời cùng nhắc nhở con hiền sống trong đạo đức mới là đạo con đạo đức cho bản thân con cho người cùng cảnh quốc gia đạo là học đức vậy thôi không gì khó nhọc không gì cao xa có đức sẽ nảy tình thương tình thương này nở liền an yên đó là quy luật tự nhiên từ trên thượng giới ban cho muôn thế giới lùi bại đến kỳ con nào khờ dại cứ buông thả mình sống mà chỉ biết có mình vô tâm vô độ thì đời ngổn ngang đến khi chỗ quả cắt ngang làm sao con chắn đường nào con đi thương con không biết cặt chi ngoài mong chỉ dạy cho con mỗi ngày nhặt đi nhặt lại từng giây rằng con ráng học cho nên thân người con nào chứng tật vấn vầy làm sao trời cứu con thời được đây ta thương nên mới tỏ bày mong con bỏ chút thời gian tu hành lắng nghe thơ giảng mỗi ngày lắng nghe phật pháp các nhà chân tu nghe từ tận đáy tâm tư sửa ngay tâm tánh thì may kịp thời Con ơi đại loạn tới rồi Tán thương khủng khiếp Không chờ con đâu lời thơ nói được đó thôi chào tất cả các con